thì ở má kèo của trận đấu Bedford đối đầu với uh, Nottingham Forest ở trong video này mình đã đưa ra một má kèo nhận định sớm cho em đó là má kèo Bedford trừ 0.75 thì đã ăn rực rỡ má kèo này khi mà tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Bedford còn về trận đấu giữa Atlético Madrid đối đầu với Almeria thì mình cho anh em là má kèo Almeria cộng uh, ờ, 2.5 thì cũng đã ăn được rỡ má kèo này khi mà tỷ số là 4-2 nghiêng về phía đội chủ nhà Real Madrid và đã giúp chúng ta có thể thắng được má kèo châu Á khi mà tỷ số của trận đấu chỉ là 4-2 mà thôi thì cùng với đó ở trên kênh youtube mà đang rực rỡ như vậy thì ở trong nhóm của Việt Dũng sẽ như thế nào thì anh em cùng mình xem qua như ngày hôm qua ở trong nhóm của Dũng thì à, Dũng đã đưa lên cho anh em là bốn má kèo đó là má kèo của Bedford trừ 0.75 cùng với đó là má kèo tài 2.5 của trận đấu Bedford đối đầu với Nottingham Forest thì đã ăn rực rỡ má kèo của hai trận đấu của trận đấu này khi mà Bedford trừ 0.75 thì đã ăn được này uh, má kèo tài 2.5 cũng đã ăn được rồi nhưng mà tỷ số của trận đấu là 2-1 thì cũng với đó là một má kèo khác của trận đấu giữa Brighton đối đầu với Wolverhampton thì mình đưa ra má kèo là Brighton chấp 1.25 cùng với đó là má kèo tài 2.75 thì cũng đã ăn trọn vẹn hai má kèo này khi mà tỷ số là lên tới 6-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Brighton thì xin chúc mừng những anh em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua Vậy nên anh em nào mà còn chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em về bờ ấy, Thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a cầm Dũng xoay kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình Để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm cũng như là đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham khảo và đầu tư và có thể về bờ và hoàn toàn cái nhóm của Dũng là không thu phí và không lấy lộc của bất kỳ anh em nào nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia còn trong video ngày hôm nay anh em có thể thấy là ngày mùng 2 tháng 5 thì sẽ có khá là ít trận đấu được diễn ra Chỉ có một số trận đấu như là Leicester City đối đầu với Everton, uh, Mallorca đối đầu với Athletic Club và Sevilla đối đầu với Girona Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định sớm cho anh em một trận đấu ở trong khuôn khổ La Liga Thì đó là trận đấu giữa Sevilla đối đầu với Girona ở trong khuôn khổ La Liga và được diễn ra trong cái khuôn khổ vòng 32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 còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là sơ đồ dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng cho trận đấu lần lượt là 433 về hai đội hình của hai bên. Thì ở hàng công cao nhất của đội chủ nhà Sevilla sẽ gồm có Bianju cũng với là Netsiri và Oliver Torres. Còn về phần sân của Girona sẽ gồm có ba cầu thủ ở hàng công cao nhất đó là Victor Tiganco cùng với là Catelanos và Rikimi còn về phần ờ, mà vắng mặt và không thể tham gia trong trận đấu này, anh em có thể thấy là về phần sân của Sevilla sẽ có hai cầu thủ bị nghi ngờ đó là uh, thủ môn Macau cùng với là một cầu thủ đang bị nghi ngờ đó là Nianjo còn về phần sân của đội khách Girona ở trong cái trận đấu này thì sẽ có ba cầu thủ không thể tham gia do chấn thương đó là Gasic, ừ, Tony Valla cùng với là Rahim Makebe. Còn uh, anh em có thể thấy là như cái đội hình dự kiến là như vậy thì uh, đây cũng chỉ là cái đội hình uh, chúng ta có thể xem và tham khảo thôi chứ chưa phải là cái thông tin chính thức để chúng ta có thể quyết định đưa ra cái kèo như thế nào thì anh em cùng mình xem qua ở trong cái kèo nhà cái đưa ra trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu thì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Sevilla là mức chấp 0.5 khi mà bỏ một vào Sevilla sẽ ăn được 1.04 cùng với đó bỏ một vào Girona sẽ ăn được 0.88 và kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 2.5 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.98 và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.92 và hiện tại thì chúng ta có thể thấy là ở kèo cực chấp hiệp 1 được niêm yết ở mức là Sevilla chấp 0.25 và cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là một trái hòa. Hiện tại thì ở trên trang sẽ có một số kèo sớm như là tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 2, uh, ờ, bàn thắng lẻ chắn này, giữ sạch lưới, đội thắng ngược dòng, uh, tỷ số cách biệt thì uh, như là cực thang áp đảo và cùng với đó là kèo phạt góc kèo thẻ thì những cái mã kèo này thì à, khi mà chúng ta có những cái thông tin về đội hình chính thức thì chúng ta mới có thể quyết định đưa ra những cái mã kèo như thế nào là an toàn và chắc ăn nhất để có thể tham gia vào đầu tư thì anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò không thể có một trang chơi riêng để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau á thì có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng để em có thể tự do ra vào các mã kèo khác nhau để chứ không phải mất tiền like tiền phí cho bọn thầu bọn cò như anh em thích là kèo xe la chấp 0.5 thì à, bọn nó sẽ ăn được 1.04 à, nhưng mà ở ngoài thùng ngoài còn nó sẽ chỉ cho anh em ăn là 0.8 hoặc là 0.85 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em chứ không phải là uh, dễ dàng gì cho anh em cả với lại anh em chơi ngoài thầu ngoài cò sẽ phải vô kéo rất là sớm chứ không phải là sát giờ bóng lăn từ 1 2 3 phút gì đó hoặc là những cái kèo rung vậy nên mình khuyến khích anh em hãy chơi qua một trang chơi để có thể tự do ra và kèo khác nhau còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì à, với cái đội hình mình vừa đưa cho anh xem là như vậy ạ thì à, ở trên bảng xếp hạng hiện tại thì à, đội khách Giona đang có cho mình là vị trí thứ 10 sau khi mà trải qua 31 vòng đấu. Thì đội bóng này có cho mình là 41 điểm cùng với là 48 bàn thắng và 45 bàn để bị thủng lưới. Hiện tại thì đội bóng này trải qua 31 vòng đấu thì đang có cho mình là 11 chiến thắng, 8 trận hòa và cùng với là 12 trận thua. Thì phần sân của đội chủ nhà Sevilla cũng vậy, sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì hiện tại cũng có cho mình 11 trận thắng, 8 hòa và 12 trận thua nhưng hiệu số bàn thắng của đội bóng này thấp hơn à, Giona khoảng 10 à, bàn thắng Hiện tại thì à, Sevilla đang đứng ở vị trí thứ 11 và đang có cho mình là 41 điểm đồng điểm với Girona ở trong cái mùa giải năm nay. Thì liệu ra ở trong cái trận đấu này thì à, đội bóng nào có thể giành được chiến thắng và có thể nhảy lên vị trí thứ 9. Như anh em có thể thấy hai đội bóng này hiện tại đang đứng ở giữa bảng xếp hạng cho nên được coi là một khu vực an toàn còn ở cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể xem qua đây khi mà trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất đội chủ nhà Sevilla đã có cho mình là hai trận hòa, hai trận thua và có tới là 6 trận thắng. Còn về phần phía bên kia chín tuyến là Giona thì đang có cho mình là ba trận thua, hai trận hòa và cũng đang có cho mình là 5 trận thắng. Thì uh, anh em cùng mình xem qua một số trận thắng của đội chủ nhà Sevilla như là trận thắng uh, ờ, 1-0 trước Athletic Club thì ở trong trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho đội chủ nhà Athletic Club là 0.75 và đã giúp cho Sevilla thắng được kèo châu Á ở trong trận đấu này và cùng với đó anh em có thể thấy ở trong trận đấu sẽ có là lên tới 10 góc cùng với đó là 6 thẻ vàng còn về một trận thắng khác như trận thắng uh, à, 2-1 trước uh, Villarreal thì ở trong trận đấu này thì uh, nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Villarreal là 0.25 và đã giúp Sevilla thắng được kèo châu Á ở trong cái trận đấu ngày hôm đó còn ở phạt góc và thẻ ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là sẽ gồm có là 8 góc và ba thẻ ở trong cái trận đấu và đội chủ nhà Sevilla là một đội không được không thể là coi được một đội yếu được khi mà đã thắng MU với tỷ số là 3-0 ở trong cái lượt về tứ kết của cúp uh, ờ, C2 thì anh em có thể thấy là Sevilla đã thắng với tỷ số là 3-0 trong khi là MU đưa ra mức chấp là 0.25 và cùng với đó ở trong cái trận đấu này thì sẽ có lên tới là 13 góc cùng với là 4 thẻ vàng thì sẽ có 8 góc nghiêng về phía đội chủ nhà Sevilla và 3 thẻ vàng nghiêng về phía MU ở trong trận đấu ngày hôm nay. Còn về à, phần sân của Girona thì anh em có thấy là đội bóng này vừa mới có một chiến thắng trước à, Real Madrid ở trong cái lượt trận à, thi đấu ở trên sân nhà của mình khi mà Real Madrid đưa ra mức chấp là 0.75 và đã giúp cho Girona thắng được kèo châu Á ở trong trận đấu này. Thì ở trong trận đấu này thì ở liệu rằng ở cái uh, kèo góc thì anh em có thấy là sẽ có 11 góc cùng với đó là ba thẻ vàng trong trận đấu này và ở trong trận đấu này anh mới thấy là khi mà Giona đã ghi được hai bàn thắng sớm ở vào lưới của Real Madrid ở phút thứ 12 cùng với là 24 thì còn một số trận đấu khác của Giona như là trận thua 1-0 trước Valladolid thì ở trong trận đấu này anh em cùng mình xem qua có thể thấy là nhà cái sẽ đưa ra mức kèo đồng cho trận đấu này và đã giúp cho Valladolid thắng được kèo chóa ở trong trận đấu còn ở kèo phạt góc và kèo thẻ thì ở trong trận đấu này thì sẽ có 12 góc đó là một thẻ vàng à xin lỗi em là hai thẻ vàng còn một trận thắng khác đó là trận thắng trước Eche thì ở trong trận đấu này thì Eche đã dính thẻ đỏ và nhà cái đưa ra mức chấp cho Girona là 1.25 và đã giúp cho Girona thắng được kèo châu Á trong trận đấu. Còn anh em có thấy là khi mà Eche dính một thẻ đỏ này còn có 6 thẻ vàng cùng với đó là chỉ có 7 phần góc ở trong trận đấu này còn ở cái thành tích mà thi đấu ở trên sân nhà và sân khách thì em có thể thấy là khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình ở trong 4 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có cho mình là 3 trận chiến thắng và một trận hòa còn về phần sân của Iona thì lại có cho mình là hai trận thua hai trận hòa và chỉ có một trận thắng mà thôi Vậy thì ở trong lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì như thế nào? thì anh em có thể xem qua đây khi mà trong lịch sử đối đầu là bốn trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng này đối đầu với nhau thì trong đó có hai chiến thắng thuộc về Girona ở lượt trận ngày 14 tháng 1 và 28 tháng 4 còn về phần sân của Sevilla thì sẽ có cho mình hai chiến thắng ở năm 2018 với tỷ số là 2-0 và 1-0 thì anh em cùng mình xem qua trong bốn trận đấu này được à, nhà cái đưa ra mức à, kèo cực chấp như thế nào thì ở trong trận đấu mà Girona thắng với tỷ số là 2-1 thì nhà cái đưa ra mức chấp là 0.25 và cùng với đó ở phạt góc và thẻ thì ở trong trận đấu này chỉ có 6 góc và 4 thẻ vàng mà thôi còn ở trận đấu mà Giona thắng với tỷ số là 1-0 thì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy á, là sẽ có một à, thẻ đỏ được rút ra ở phút thứ 90 cộng 5 cho đội khách Sevilla và trong trận đấu này thì à, Sevilla đưa ra mức chấp là 0.5 đã giúp cho Giona thắng được kèo châu A trong trận đấu còn ở kèo phạt góc á, thì ở trong trận đấu này sẽ có 9 phạt góc cùng với đó là một thẻ vàng à xin lỗi mà một thẻ đỏ và ba thẻ vàng còn về hai trận đấu còn lại, Sevilla thắng với tỷ số 2-0. Thì ở trong cái trận đấu này, anh em có thể thấy á, thì uh, Sevilla đã thắng với tỷ số 2-0 ở phút thứ uh, à, 55 và 64 của hiệp 2. Và trong trận đấu này lại chỉ có 3 thẻ vàng mà thôi. Và cùng với đó là sẽ có 8 phạt góc. Còn về trận đấu cuối cùng là trận đấu Sevilla thắng 1-0. Thì ở trong trận đấu này sẽ có một bàn thắng được ghi ở phút thứ 46 của hiệp 2. Thì uh, anh em cũng có thể thấy ở trong trận đấu này cũng chỉ có 7 góc và cùng với đó là bốn thẻ vàng thì sau mà bốn trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh em xem ở khi mà hai đội bóng này đối đầu với nhau thì tất cả những trận đấu này đều có ít góc và ít thẻ cho nên ở trong trận đấu này uh, chúng ta có thể nằm được một má kèo xỉu góc và xỉu thẻ trong cái trận đấu sắp tới vào ngày 2 tháng 5 thì liệu rằng với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem là như vậy thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì kèo nào sẽ là kèo sáng và là một má kèo có thể anh em uh, yên tâm và nằm vào thì hiện tại thì mình sẽ chốt cho anh em một kèo sớm ở trong trận đấu này đó là kèo Sevilla chấp 0.5 thì như anh em có thể thấy là ở trong cái lịch sử thi đấu gần đây thì uh, Sevilla đã có hai trận chiến thắng ở năm 2018 ờ, và với tỷ số 1-0 và 2-0 và hiện tại mặc dù là Girona có hai trận chiến thắng gần đây khi mà chạm trán với Sevilla nhưng mà trong đó có một trận đấu là Sevilla dính thẻ đỏ còn ở cái thành tích thi đấu gần đây thì như anh em có thể thấy là khi mà Sevilla đã thắng được ở ờ, MU ở cái lượt trận tứ kết lượt về với tỷ số cách biệt lên tới là 3-0 cùng với đó là uh, trận thắng trước uh, Valencia với tỷ số là 2-0 khi mà thi đấu trên sân nhà của mình thì anh em cũng có thể thấy là đội bóng này thi đấu khá là tốt khi mà trong 4 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có lên tới là 3 chiến thắng và chỉ để uh, thua với một trận hòa chỉ còn về phần sân của uh, đội khách Girona thì đội bóng này lại có tới là hai trận uh, thua hai trận hòa và chỉ có một trận thắng cách đây uh, một tháng vậy nên ở trong trận đấu này má kèo Sevilla chấp 0.5 là một mã kèo sáng là một mã kèo có thể uh, khiến cho anh em yên tâm và nằm vào trong trận đấu này và đây cũng chỉ là cái mã kèo mà mình đưa ra cho anh em tham khảo vì video này mình nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra cho nên những cái thông tin mà mình đưa ra có thể là những, những cái thông tin chưa chính xác những cái thông tin chính xác là phải từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra lúc đó chúng ta mới có những cái thông tin về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu để có thể đưa ra những cái mã kèo ngon hơn và chắc ăn nhất để anh em chúng ta có thể tham gia vào đầu tư và cùng với đó anh em nào mà chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng chống xuôi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình và cùng với đó anh em nào mà đang chưa qua thầu qua cò chưa có một trang chơi riêng thì có thể liên hệ cho Dũng luôn thì Dũng sẽ uh, hỗ trợ anh em có thể ờ, có một trang chơi riêng để có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào cũng không phải phụ thuộc vào thầu vào cò để có thể uh, vừa mất tiền lai tiền phí mà vừa nhờ phải vô những cái kèo sớm vậy đây anh em nào mà muốn nhận được các má kèo chắc ăn nhất và những một trang chơi uy tín thì có thể liên hệ cho Dũng và đây là nhận định sớm để cho anh em tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo những má kèo mình đưa ra trên video này và chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo ở trên kênh Việt Dũng Cung Đá cũng như là Dũng Soi Kèo